cho anh biết anh giờ đang đúng hay sai mà sao cô chấp tim của anh cứ nhớ hoài nhớ những kỷ niệm không vui nhớ một người tổn thương mình là anh quá ngông nên tự làm trái tim đau đừng ngại nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc anh say hãy cho anh uống một lần để được say đến bất cần để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi đã xa vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn nên chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương hạt mưa như không một người xa hạt mưa cứ rớt hoài cần ai đó hiểu nỗi nồng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn là anh đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu em đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai hỏi đến anh giờ đây như thế nào vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc ấy giả vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải có anh đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu em hãy cho anh uống một lần để được say đến bất cần để cho anh khóc một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng anh đã xa bờ mảnh với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn là anh đã sai khi từ chối tất cả để thất lòng